Như vậy là sau 4 tháng phẫu thuật dây chằng chéo trước bằng dây chằng nhân tạo thì hôm nay mình đã có thể hít lại mùi cỏ rồi đây. Tính luôn 2 tháng chờ mổ nữa là tròn nửa năm. Ây da, phải nói đó là một thời gian cài bóng đá quá dài với một thằng nghiện bóng đá như mình. Một giai đoạn mà không có một cầu thủ nào muốn trải qua. Nhưng không sao, cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua nhanh chóng và ngoạn mục nè. Cả nhà cùng chúc mừng mình đi nào. Yeah! Hành trình này của mình như thế này nhé hai tháng đầu tiên mình mổ xong đó là thời điểm mà mình phải tập vật lý trị liệu rất là nhiều để giúp cho chân hết viêm và hết sưng sau mổ ngày nào cũng phải vô bệnh viện siêu âm chân và phải tập gập duỗi rất là nhiều để gối có thể lấy được lại cái biên độ ban đầu đau á nhưng mà vẫn phải rất là cố gắng đến khoảng tháng thứ ba thì chân mình gập duỗi đã ok hoàn toàn hết viêm và đau cũng trong cái giai đoạn tháng thứ ba này thông qua việc tập gồng cơ đùi hàng ngày của mình thì cơ đùi cũng đã bắt đầu phát triển trở lại mình bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng cùng với bác sĩ dưỡng tại Bệnh viện Tâm Anh. Mình đã phải duy trì như thế cứ 3 ngày một tuần và liên tục trong giai đoạn tháng thứ ba và tháng thứ tư. Đến cuối tháng thứ tư thì cơ đùi mình đã to săn chắc trở lại. Mừng quá trời quá đất luôn. Khi cơ đùi đã to, khỏe và chắc chắn thì lúc này mình đã có thể chạy được, trụ được, xoay chuyển một cách dễ dàng mà không sợ bị ảnh hưởng và đau nhức gì cả. Có lẽ cơ đùi là một thứ tối quan trọng mà chúng ta ít quan tâm tới cơ đùi khỏe sẽ giảm tải việc chấn thương cho dây chằng nha anh em à quên để có cơ đùi to ra thì không phải chỉ có tập luyện đâu nha mà còn phụ thuộc vào dinh dưỡng nữa đợt đó may quá có hai đứa em đó là Tuấn Anh và Bùi Lĩnh đang kinh doanh thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tên là Sài Gòn Supplement một cửa hàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ thực phẩm bổ sung đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Redcon One, Lakrada, Nutret, Evosion. Mình đã được tư vấn rất kỹ về dinh dưỡng, cách ăn uống và sử dụng thực phẩm bổ sung để có thể nhanh chóng xây dựng lại bộ cơ đùi một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hàng ngày ngoài những bữa ăn chính ra thì mình có sử dụng thêm MRE, Meal Replacement Powder thay cho các bữa ăn phụ trong ngày. Nhờ vậy cơ thể lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ năng lượng và dưỡng chất giúp cho nhanh chóng phục hồi phần cơ bắp bị yếu. Cảm ơn Sài Gòn Supplement và các anh em nào quan tâm về thực phẩm bổ sung thì mình để link trong phần mô tả nha. Trong thời gian mình dưỡng thương thì mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi về dây chằng, về chấn thương và về phục hồi. Tương lai chắc mình sẽ làm hẳn một video để trả lời các câu hỏi đó cho anh em biết nha. Còn giờ thì chắc mình cùng bắt đầu với trận bóng ngày hôm nay tại sân bóng Phạm Minh Giang nha. Tỷ số bao nhiêu vậy Nhi Đục? 3-2 3-1 3-1 Là bị thua hai trái hả? Không, mình ăn 3-1 Ui, Mình ăn 3 mình nãy ông Kiên Messi nói mình thua Kỳ ấy, chơi chớp đồ Rồi, giới thiệu đội hình Lê Minh hôm nay ra sân có ai? Đầu tiên, Cốt Giang <laughs> cầu tới <laughs> Kiên đù à, các bạn Lâu quá mới được đá với kiên đù nè Chưa chưa chưa chưa chưa được đeo cam cho kiên đù nè Mai Thanh Tú Ủa Quân về hả Quân Rồi đá xong rồi về đi về đi để anh đá Hiền Trần Đức Hiền Ô oh, chẳng nói lâu quá gặp chán hói này nay bác khung thành ờ, này nó hơi nhỏ với Hả? hơi bự so với Sputsa thì bắt được không cái cam coi coi có quay được hết chán không quen rồi bạn rồi <laughs> lần đầu tiên thấy chán hói đi găng tay mọi người ơi thấy lạ quá tôi <laughs> Kim Messi lâu lắm mặc áo này đúng rồi lâu lắm mới mặc lại áo này năm hả ta đáng nữa em cũng được mà. Ý à, cả năm rồi bây giờ mới giờ mặc luôn chứ cả năm rồi đó cả năm rồi cả năm cả năm rồi có một điều đặc biệt là một phần nữa là đội già nữa là thế hệ trẻ đang thi đấu giải u 21 ok đó thế hệ trẻ đang ở giữa điển hình số 14 thành nhật Hả? Hiền, à, Thảo, à, Chim, Tùng, Trương Đó, đây là những hình ảnh của mấy bạn trẻ đang đại diện hình ảnh hiện tại Đây, tổ cứng cũng thường thi đấu cho đội trẻ của mình ừ, Mình cũng đội trẻ chứ hả? À, mình là Ờ trẻ đúng rồi, trẻ mãi không già. Trẻ làm đôi. <laughs> Hai tháng chấn thương, mổ xong rồi sau là bốn tháng vật lý trị liệu và phục hồi. Anh nghĩ đó là một quá trình rất là nhanh. Nhanh nhưng mà theo anh nếu mà làm một công viên thì đó là một cái khoảng thời gian nghỉ khá dài. Ờ đúng rồi. bốn tháng không phải là khoảng thời gian nghỉ. một hai tuần thôi đã vất vả lắm rồi. Mệt mỏi trở lại, trở lại thì hơi bị căng á. Ừ. Ok không thì um, sau quá trình đó thì bạn uh, chuẩn bị coi chút nữa thì thi đấu thế nào nha <laughs> chờ xem nha tiếp tục coi còn ai nữa Billo không mọi người <laughs> Thanh Bán Nhiên phải không hai ông này từ quận 8 chạy xuống quận 12 thấy xa đúng không quá xa quận 8 không ta 8. trời ơi xa lắm đi mấy chục cây số ta ba chục không hai chục à, hai chục cây thôi ráng đi lâu lâu điên chiến mai về cũng được <laughs> trung Đù anh của kiên đù kiên đù ngoài kia kìa huy mập <laughs> tưởng nay được quay chán hối đá đã xong rồi đã nãy giờ thay ra luôn rồi thua thời thảm luôn luôn ừ. <laughs> miễn tam tấn phát sao bữa giờ đi ờ, làm mệt không bình thường anh Nói bình thường à? cũng ờ, ổn ổn lại ổn ổn đúng không tổ trẻ của lê quang minh đang đá trong sân rồi ngoài sân thì mấy ông già đang ngồi đang ngồi kế sơn hương minh hello hello sơn minh hello anh long time no see long time no see về quê rồi đúng không sơn dạ vâng em về quê rồi cả năm nay mới gặp lại tới nửa năm ờ, em trở lại đây là anh đá lại được quá nhanh <laughs> dạ cực kỳ nhanh đúng không là nhờ phương pháp mổ tốt rồi ờ, tập phục hồi chức năng tốt dinh dưỡng tốt cái dinh dưỡng nha là anh phải ăn theo chế độ của bác sĩ luôn đúng rồi uống uống thêm ờ, những cái ờ, collagen giúp bổ cho dây chằng uống thuốc bổ sụn cho dinh dưỡng bổ sụn để cho sụn nó nó nó được cứng cáp tại khoảng thời gian đó nó viêm nó cũng hơi kia sử dụng thêm ờ, nó một cái là gọi là một loại ờ, thực phẩm bổ sung để cơ nó phục hồi mày mần gói ai quan tâm sản phẩm này thì link trong phần mô tả trận đấu vẫn đang diễn ra mình thì vẫn ngồi băng gói kèo kèo có rồi đưa banh người ta em ơi cảm anh đi cảm anh đi cháu thiệt cháu thiệt cháu lên bé bé xin về nghỉ đi Lâu lắm rồi mới được xỏ giày Vẫn là đôi Mizuno ngày nào Mình vẫn chưa update đôi giày mới đợt nào có update về mới mình sẽ update vào đây giờ thì vẫn mang cái đôi quen thuộc nào thay rồi đó ai quan tâm túi giày ai quan tâm băng thun link phần mô tả ai quan tâm đến sân bóng này và thực phẩm bổ sung để có thể mau chóng phục hồi được cơ bắp như mình Linh vừa mô tả Yeah yeah yeah yeah TF12 À trước trận đấu này mình có một trận đấu test rồi Anh em muốn xem lại trận đấu test Futsal chung với mấy anh em đội Hades đó Bây giờ mình chiếu liền luôn Quay về quá khứ tí nào Còn vài ngày nữa thôi là tròn 4 tháng mình phẫu thuật dây chằng chéo trước giật nhẹ với banh lại viền đá lắm rồi viền trái nè trái viền trái lâu rồi không nghe không tập này mà chớp Elastico uh inside tap, son tap, tab Ronaldo chớp step over chỉ với là yeah trời đá banh bên này mà bên kia mở nhạc ghê quá vậy nên lớn nhạc nó lớn nữa rồi

rót chù xít chúng bạn kia ở trong lưới rồi tôi bé ơi Đồ, lại rồi dạ. để em nha không khách ok ghê hả <laughs> ghê hả đâu ra vậy thấy á sao không Bánh Dê, Kìa anh sâu chứ mà anh à anh anh anh bắn tiếp bắn trời vô ờ, lấy bàn chơi luôn hả? Ờ, bây giờ đâu dạ. là không? Dạ. luôn khánh khánh khánh <laughs> tiếp hẹn khánh kìa chậm về được một một một thôi nhanh bộ nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh rồi, rút ra những con bào, rút ra những con bào. Tấp, gục rồi Không vào Thôi quân Cho gạo bên phải À như lại <laughs> anh Thúc Phương giữa đây rất là Tuyệt vời uh. kệ sầu ơi dạ thôi hết rồi khánh đưa đưa đưa đưa beo đưa beo đấy beo thầy đi thầy hay quá to ơi Bước qua đây Thầy, gõ Bên Rồi rồi Thôi rồi đổi lại bỏ công anh rồi nguy hiểm nguy hiểm Tớ bèo <laughs> kìa bắt đi bắt đi bắt đi bắt đi bắt đi bắt luôn nghe em beo nghe mạnh beo đây rồi khánh Hey, hey, hey từ từ từ từ từ anh ta nam đừng nhìn bên hết chạy luôn hết hết hết hết xin về không cắt vô to Châu Quý mình Khánh Ok Thôi sâu Cốc sâu hơi dầm về Tóc sâu và đó là trận banh của mình ngày hôm nay Trận banh đầu tiên sau khi phẫu ờ, thuật dây chằng chéo trước bằng dây chằng nhân tạo mới 4 tháng thôi Đã có thể đá nhẹ nhàng rồi anh ha Với hai cái băng gói Thực ra không quen băng đâu, không băng vẫn vẫn đá được nhưng mà thôi băng cho chắc ha Yeah yeah yeah yeah yeah Trở lại cùng trận đấu với Lê Quảng Minh FC Tỷ số sao rồi Si? 4-1 Mình ghé bốn một đúng không? Ừ. Sao nãy vô nó kêu gác thua ba trái rồi Nói vậy thôi <laughs> được cái sao không có lâu lâu mình uh, khi anh em lên mà anh em hơi mà gọi là xìu hoặc là lơ đễnh xíu mà mình phải okay. nói vậy để người ta sung lên đúng, không trên đội mình sung lên hoặc là đội mình không sung rồi đội mình xìu luôn à, hay quá vô luôn không vô Milai, u dễ ghê vậy Chị ngang trời không được Bây giờ trong sân đang là cao nhất Trường Sơn hung minh Văn Hiền đá dưới giữa chung với lại Anh Thảo dưới cùng là Mỹ Lai Bá Tùng và Nhật Trường thủ môn nãy vừa mới có pha cứu thua tức thì đó là Mai Thanh Tú à, đội đối thủ là bên một công ty xây dựng thầy rồi vô luôn sâu chưa sâu chưa keeper anh à anh à anh à lên nè từ lai từ lai từ lai từ lai nhé nhé nhé nhé nhé nhé nhanh nhanh Ủa xuống luôn <laughs> Khó giữ like Ăn Tổ Hiền cái nữa Tốt kiên Chạy ông ờ, ông đó ông thấy mình đeo camera ông cố tình ông ờ, ông đá bổng mà mình đã quá rành rồi chơi chơi ăn nè tốt hiền ơi trọng tài ơi vô phá cái này lại lại lại trời ơi chạy qua lại rồi đổi lại lắm bạn ơi qua cái hang ôi né ra rồi hốt cho mình nằm luôn trời ơi đã cho kiền đồ y bài hết bên đi lại vô ở bên châu kiên qua đây lại Rồi sao lưng góc mình Tự kiên Tự kiên Đã luôn hả Kiên Messi thay kiên đù Kiên đù vừa bị thay xong chửi luôn tốt quá à. tốt tốt tốt tốt lên lên bạn ghê mệt quá anh em ơi tốt si rồi lại si xử đi chân trái rồi đây chạy lên đó lấy cục hai là chắc xỉu luôn á mọi người ơi Ừ hứa top tú top tú chụp lại tú đấy con con con con Ôi. tập trung ăn nhanh chung đó em chạy giữa đó chung trời ơi khoa chung suốt nữa <laughs> ok ok trọng y kiên kiên kiên kiên kiên kiên wow tối xì rồi về có về chung ơi nè mà ôi hết giờ luôn dạ vô rồi cảm anh rồi cảm ơn trong tay nha Hữu Sĩ ơi có trận đầu nếu anh trở lại thở muốn xỉu luôn sáu một sáu một hiệp <laughs> hai họ họ không ghi được trái nào mà mình báo quá trời luôn mà người ta không ghi bàn là người ta thả mình dữ lắm á rồi mình ăn lại thêm <laughs> ba trái nữa ăn tỷ số 61 nha anh em nói chứ là ờ, lần đầu tiên đá lại sau khoảng thời gian dài vậy mệt quá không quá ráng bơi để cho lên lại thể lực anh em ngoài còn nhiều lắm mà mấy anh em nhường như mình đá <laughs> đã có trận trở lại đá banh trận đầu tiên từ sau phẫu thuật nha chàng Ờ, đá cũng không phải là xuất sắc gì lắm nhưng mà được nằm trên thảm cỏ là vui quá à, nha ở với một cái sân bóng rất là đẹp của Cốt Giang à, ok giờ thì uh, thay đồ ra ra quán đúng không ra quán đúng không <laughs> lâu lắm rồi mới được ngồi với lại Kim Messi nè <laughs> mấy anh em ờ, Lê Minh nè ra quán nè anh em ơi vô đi nào